Cho phép chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng, các Phật tử thuộc câu lạc bộ Tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử trong nội tỉnh Quảng Ninh, vùng chưa có dịch đang hiện diện tại khán trường. Và đặc biệt là hàng ngàn quý Phật tử hiện đang theo dõi trực tuyến đến với chương trình Để mãi bên nhau tình yêu gia đình Phật tử ngày hôm nay. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử, gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Cuộc sống an vui, hạnh phúc trong mái ấm gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến mỗi thành viên cũng như toàn xã hội. Phật giáo, một tôn giáo luôn đồng hành và gần gũi với đời sống mỗi người. Chính vì vậy, bên cạnh việc giáo hóa chúng đệ tử xuất gia tinh tấn tu hành giải thoát, thì Đức Phật luôn có những lời chỉ dạy cho hàng đệ tử tại gia hướng tới đời sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc, an lạc. Một gia đình sẽ thật hạnh phúc và an lạc khi tất cả thành viên trong gia đình đó đều là Phật tử, biết áp dụng lời dạy của Đức Phật vào tình yêu, hôn nhân, Hạnh phúc thay, các Phật tử Chùa Ba Vàng dưới sự giáo dưỡng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã được tham gia vào câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử, thực hành lời Phật dạy thông qua sự giáo dưỡng của Sư Phụ, của Đại Tăng và sự sách tấn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ. Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2021, hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, được sự cho phép trên Sư Phụ và Đại Tăng các gia đình Phật tử, các đôi bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trong nội tỉnh Quảng Ninh, những vùng chưa có dịch, đại diện cho câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử đã vân tập về chùa thành kính cúng dường Tam Bảo cùng chư tôn Đức Tăng và tổ chức chương trình văn nghệ để mãi bên nhau tình yêu gia đình Phật tử. Chúng con kính mong trên sư phụ cùng chư tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng hướng tâm hoan hỷ chúc mừng cho chương trình hôm nay được thành tựu viên mãn. Trong không khí thiêng liêng ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay, chúng con xin cung kính đảnh lễ và thành kính giới thiệu có sự quang lâm chứng dự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chủ trì Chùa Bá Bàng. Thì để chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để ghi lời chào Sư Phụ. Bên cạnh đó, chúng con xin được thành kính giới thiệu có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng bồ Tử. Chúng con xin cung kính đồng giới thiệu về phía câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử, chúng con xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Phật tử Phạm Thị Yến, Phạm Danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử. Và ngày hôm nay, chúng con xin được nồng nhiệt chào mừng các thành viên của câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử đang sinh sống và làm việc trong nội tỉnh Quảng Ninh thuộc những vùng dịch bệnh được kiểm soát an toàn cùng đông đảo quý Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến từ mọi miền đất nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật do giá nữa để nhiệt liên chào mừng. Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin kính mời toàn thể đại chúng cùng đến với tiết mục văn nghệ chào mừng Gia đình là thế giới thu nhỏ, sáng tác Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, phối khí nhạc sĩ Trần Tùng, thể hiện ca sĩ Phật tử Nhí, Thu An, Thư Lê, Thu Trang cùng tốp múa Đai Gia. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tiết mục văn nghệ của chúng ta được không ạ? khó vỗ tay cho thầy nhé các ngày sĩ biểu diễn chúng ta phải biết vỗ tay đồng viên nha Vâng, thì để chúng dành một tràng pháo tay hơn nữa để cảm ơn các ca sĩ Phật Tình Ý Chùa Báo Vàng đã mang lời ca tiếng hát rất hay và ý nghĩa. Và đây là những mầm non Phật Pháp tương lai của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón các mầm non tương lai của chúng ta. Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử, câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử được thành lập với ý nghĩa giúp cho tất cả các bạn trẻ nam, nữ đã là Phật đệ tử của Phật, muốn sống đời sống tại gia, được thực hành giáo pháp của ngài, mang lại lợi ích cho hiện tại và vị lai. Trong câu lạc bộ, những thành viên chưa có gia đình sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau, xây dựng hôn nhân, sống một cuộc sống hạnh phúc trên thế gian, trở thành những gia đình Phật tử. Đây cũng là môi trường để các bạn được giao lưu và được sẻ chia những câu chuyện trong tình yêu, hôn nhân. Nếu có những vấn đề, khúc mắc trong tình yêu và đời sống hôn nhân gia đình sẽ được trên sư phụ cùng đại tăng chỉ dạy và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Phạm Thị Yến hướng dẫn cách tháo gỡ để mọi người áp dụng thực hành, từ đó có tình yêu đẹp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc dựa trên nền tảng Phật Pháp. Từ khi thành lập cho tới ngày hôm nay, các thành viên của câu lạc bộ tuy rằng đang sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, nhưng dưới sự giáo dưỡng của sư phụ, sự đồng hành của cô chủ nhiệm, chúng con luôn cảm thấy vững tâm và có nhiều niềm vui an lạc hơn trong đời sống tình yêu hôn nhân của mình. Giờ đây chúng con xin trân trọng kính mời Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử sẽ tiến lên sân khấu phát biểu khai mạc chương trình đêm văn nghệ tối ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu cùng gia đình và các bạn trẻ thân mến. Lời đầu tiên thay mặt câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử, con xin thành kính tri ân trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng đã hoan hỷ quang lâm chứng dự cho chương trình đêm văn nghệ của chúng con. Tâm chiếu hoàn quán cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, an lành tới quý đạo hữu cùng gia đình và các bạn trẻ. Kính bạch chân sư phụ cùng chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý đạo hữu và các bạn. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, là môi trường quan trọng để hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Bởi vậy, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no luôn là mục tiêu hướng đến của một xã hội văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trước những cám dỗ, dục vọng, những mâu thuẫn trong gia đình ngày càng lớn và không thể tháo gỡ khiến nhiều cặp vợ chồng đứng trước nguy cơ tan vỡ và đi đến quyết định ly hôn. Đây là một thực trạng đáng báo động trong xã hội. Mong muốn cải thiện hạnh phúc cho con người, cho Phật tử tại gia là bản hoài của chư Phật và là hạnh nguyện Bồ đề của sư phụ. Nên sư phụ đã chỉ dạy thành lập câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử để cho tuổi trẻ thiết lập tình yêu trên nền tảng đạo đức nhân quả để cho mọi gia đình thiết lập hạnh phúc trên nền tảng trí tuệ vô ngã. Đó cũng chính là lý do câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử được hình thành. Và hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, được sự cho phép của Sư Phụ, câu lạc bộ tổ chức chương trình Đêm Văn Nghệ để mãi bên nhau tình yêu gia đình Phật tử. Qua chương trình này, lớp trẻ sẽ có cái nhìn đúng đắn về giá trị của đạo Phật đối với đời sống hôn nhân, đời sống kinh tế trong hiện tại. Và từ năm nay trở đi, câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử hàng năm sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam với mục đích mong muốn Phật pháp mang đến sự tốt đẹp, hạnh phúc cho mọi thế hệ, mọi gia đình và toàn xã hội. Giờ này, Chúng con thành kính cầu thỉnh chân Sư Phụ cùng Đại Tăng hoan hỷ chứng minh cho chúng con và cho chúng và cho phép chương trình đem văn nghệ để mãi bên nhau tình yêu gia đình Phật tử của chúng con được chính thức bắt đầu. Chúng con kính chúc chân Sư Phụ, kính chúc chư Tôn Thiền Đức, Phúc Trí Nhị Nghiêm, Phật Đạo Viên Thành, kính chúc toàn thể quý đạo hữu cùng gia đình và các bạn trẻ luôn được hạnh phúc, an vui. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc vô cùng ý nghĩa của cô Phạm Thị Yến ạ. Quả thật, Phật Pháp có giá trị vô cùng to lớn trong việc xây dựng mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, gia đình trở nên tốt đẹp. Nếu biết áp dụng giáo Pháp của Đức Phật trong mối quan hệ tìm hiểu hay trong gia đình, chúng ta sẽ có được sự an lạc và hạnh phúc. Một lần nữa, chúng con xin trân trọng được cảm ơn cô ạ. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trước Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử, người xưa thường nói bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng cãi nhau cho thi vị để an ủi nhau. Nghĩa là trong cuộc sống gia đình không bao giờ có hạnh phúc toàn vẹn, không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu chúng ta thiết lập một mối quan hệ trong cuộc sống dựa trên nền tảng đạo đức nhân quả và thực hành thiện quả thì chúng ta sẽ có một tình yêu bền vững Vâng, và tiếp nối chương trình, chúng con xin kính mời sư phụ cùng toàn thể đại chúng đến với vở kịch Chọn một niềm tin được thể hiện bởi các Phật tử trong câu lạc bộ tình yêu, hôn nhân, gia đình Phật tử. Xin đại chúng hãy chẳng dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Ôi trời ơi, tôi kể bà nghe Cái con Thoa ở cuối xóm ấy Mới Thảo 20, 21 tuổi đâu thôi Mà đã chửa ánh bụng ra rồi Tôi thấy á Nó sáng đi với thằng áo xanh á Chiều đi với thằng áo đỏ á Mà tối á Đi với thằng không áo Ghê lắm, ghê lắm Thế á, không chưa mới la Giới trẻ bây giờ, trẻ thật ừ, Chú cho trăm mà Ơi, ái đấy, ái đấy Thơm đấy à sau này á trẻ chúng mà xinh đẹp gớm nhỉ à mà cũng đúng thôi dạo này có phải chăm cái thằng thằng ránh trong mày được đâu có con bồ khác nó lo rồi mầm nhé cái bà cái này bà nói gì thế cái chuyện ông danh nhà bà ý có con bồ mới ấy. tôi đã không muốn nói ra rồi bà nói ra làm cái gì ờ đợi lát đợi lát đi đâu mà vội mà vàng tôi hỏi chút nhé là tôi thấy á cái con con bồ mới của ông danh á nó đẹp mà nó đẹp đẹp ghế gớm luôn á so với sáu bảy con bồ trước á sáu bảy con bồ mà ông danh cặp trước á là nó đẹp xuất sắc luôn đó tối á sáu bảy chục tuổi rồi còn bé huống gì là cái ông danh thì ông danh đâu hỏi ôi đây đây đây đây đây mình có lòng tốt mình mách cho không biết đừng cảm ơn Tức quá Bé. Tức Mấy em ơi Mang vào đây nhanh nhanh cho chị xem nào Đây đi vào đây Đây này Đặt ở đây này Đây này Kê cho chị cái bộ bàn ghế vào đây Ôi trời ơi Đến trên mạng mua bộ bàn ghế đẹp quá cơ Ôi giời mệt quá mệt quá Đi vào đánh một giấc cho đỡ mệt cái đã Ông về đi Tôi muốn nói chuyện với ông Tôi đã bảo ông về Gớm Làm cái gì đấy Không để cho ai ngủ à Cứ ầm ầm cả lên Gớm Chồng chị mà đi cặp bồ với con khác ấy Thì xem chị có làm ầm lên không Ồ hay cái con này Tao đã có chồng đâu mà biết hmm. Thôi, ngồi xuống đây chị xem nào. Ngồi xuống đây. Sao? Đấy chị xem. Ông ấy bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng bỏ được thói trăng hoa. Nay cặp với người này, mai cặp với người khác. Mà lần này là lần thứ 8 rồi. Nhiều lúc em chỉ mong cuộc sống được trở lại như xưa, nghèo một chút, nhưng không phải nơm nớp lúc nào cũng lo mất chồng giờ sống trong cái cơ ngơi to thế này để mà làm gì khi mà chồng cũng không giữ được <laughs> kể ra ấy cái cu của bọn con gái thời này cũng lạ nhỉ sao lại cặp được với thằng danh cơ chứ mà chị cả bọn đàn ông ấy mà chán cơm thèm phở cũng là điều dễ hiểu thôi bây giờ ấy mấy ai suốt ngày ăn được cơm nguội đâu em Nhưng mà thôi Chán Ăn phở nhiều ấy Sau này rồi cũng sẽ về với cơm thôi Thôi tha thứ nhiều nhá Chắc ừ, lần này em bỏ thôi chị ạ Em với ông ấy lấy nhau cũng gần ba chục năm nay Từ thuở còn hàn vi Cho đến bây giờ cái gì cũng có Nhà cửa, xe cộ, công ty con cái thành công chỉ là không có chúng em của ngày xưa nữa thôi <laughs> lấy nhau bao nhiêu năm là bấy nhiêu thời gian em mong ông ấy lo cho em được một cuộc sống gia đình hạnh phúc cho con cái có được một người cha trọn vẹn một gia đình hạnh phúc thế nhưng ông ấy lại đặt tình thương ở nơi khác thì cũng chưa có chồng nên là chị cũng không biết nói gì nữa nhưng mà chị bảo này mày ấy là em dâu chị thẳng danh là em trai chị mấy chục năm nay rồi chẳng lẽ nhịn được bảy đứa mà không nhịn được đứa thứ tám à làm gì ấy thì cũng phải nghĩ cho vì con vì cái phận đàn bà một điều nhịn thì chín điều lành nhá vui vẻ lên Lát chị em mình đi shopping cho khuây khỏa nhé Mẹ ơi, mẹ Ủa về rồi đây Linh về rồi đấy ạ à, cháu Vào khuyên bảo mẹ xem thế nào Bác nói không được nhá Bác đi làm bữa cơm cho nó ấm ruột Mẹ, mẹ xem con mua gì cho mẹ này Đúng bận Sơn La mẹ thích ăn nhất nhá ừ. Con nói thật đấy Con phải chạy ra tận đầu phố Mua với mấy cô bán hoa quả Các cô bảo Mận mới thu hoạch có 3 tháng thôi Nhìn tươi lắm Để con Mẹ làm sao vậy ạ? À? Con ngồi xuống đây Bình tĩnh nghe mẹ nói chuyện Con cũng lớn rồi Có những chuyện cũng không giấu mãi được Chắc lần này mẹ và bố con chia tay thôi Năm con học cấp 2 Ông ấy bắt đầu ngoại tình Lần đầu tiên biết tin, mẹ khóc dòng cả tháng trời. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của ông ấy, vì muốn cho con có một người cha, một gia đình trọn vẹn, cho nên mẹ cắn răng chịu đựng. Thế nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được. Ông ấy mua nhà, mua xe cho người khác, mẹ không tiếc mẹ chỉ đau lòng khi những ngày kỷ niệm sinh nhật con sinh nhật mẹ rồi ngày cưới của hai vợ chồng mà ông ấy lại ở bên cạnh một người phụ nữ khác ngay cả đêm con ốm phải nhập viện mẹ tất tả hoảng loạn trong đêm chạy vào bệnh viện mẹ gọi mà ông ấy không nghe sau này mẹ mới biết thì ra đêm hôm đó ông ấy đang ở trong vòng tay của một người con gái khác hôm nay mẹ lại hay tin ông ấy có cô bồ mới nhưng chắc lần này mẹ không chịu được nữa rồi con ạ à. cảm ơn mẹ đã vì bố, vì con, vì hạnh phúc gia đình mình mà chịu đựng nhiều như vậy. Con không dám cản mẹ, chỉ là mẹ cũng đừng oán trách bố con. Con tìm hiểu Phật Pháp, biết được khổ đau trong cuộc sống hiện tại của mình cũng một phần là nguyên nhân từ những nghiệp ác mình đã gây tạo trong quá khứ mẹ ạ. Mẹ cứ khóc cho nguôi ngoai đừng có thời gian mẹ nên tìm hiểu phật pháp sẽ tháo gỡ được rất nhiều khổ đau và khúc mắc mẹ còn chuyện gia đình mình con nghĩ cả nhà ta nên ngồi lại với nhau con tin là bố cũng có những điều khó nói muốn được giải bày dù cho kết quả có như nào con vẫn luôn ủng hộ quyết định của bố mẹ trước khi nói chuyện với bố con muốn mẹ con mình cùng ngồi nghe một số bài pháp để hiểu hơn về nhân quả. Điều ấy cũng giúp ích rất nhiều khi nói chuyện với bố mẹ ạ. Con có biết đến chùa Ba Vàng và cũng thường nghe những bài giảng của thầy Thích Trúc Thái Minh rất thiết thực, dễ hiểu. Mỗi khi nghe xong, con lại học được rất nhiều điều. Bây giờ mẹ con mình cùng nghe nhé. Giọt mai những chén chua cay này Lêu đều như gã du ca buồn Lang thang bước với nỗi đau Với trái tim Ông ta hết tật đi với gái cũ Bây giờ lấy rượu chè ve bét Ông định làm cho cái gia đình này tan nát như thế nào Thì ông mới vừa lòng hả Mẹ Bố, bố làm gì vậy Tôi nói cho bà nghe Tôi chán bà lắm rồi mỗi ngày trở về cái căn nhà này nhìn thấy cái mặt bà là tôi lại khó chịu tôi khó chịu vô cùng bây giờ ấy tôi có người mới rồi tôi yêu cô ấy rất là sâu đậm không bỏ cô ấy được bây giờ tôi muốn ly hôn để cho cô ấy có một gia đình ông ông nói cái gì gia đình đúng thế còn tôi còn con thì sao mẹ mẹ làm sao này mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi ôi rồi ôi thơm ơi Đó, sao đấy hả em đi. đưa mẹ đi, đi cho em nhanh chóng đưa đi nhanh lên làm sao rồi mẹ ôi trời mày thấy chưa mày thấy chưa cái nhà này nó ra như thế này là tại mày đấy mày đã hài lòng chưa rồi tao lo cho cái nhà này quá nhà này toàn diễn viên có cái gì ăn này mày làm cái gì đấy cái bộ bàn ghế tao mới mua tôi chết trễ mất 5 phút rồi phải vào thời khóa thôi sắp đến giờ làm phải đi làm thôi muộn bà đang làm cái gì thế này ờ, tôi tôi đang tụng kinh phật để cầu bình an hạnh phúc cho gia đình tụng mình. cái gì mà tụng nhà này ấy, ba đời không ai có mõ tụng kinh mà bà về đây bà về cái nhà này bà mang kinh mang mõ ra đây để tụng à mê tí nó vừa vừa thôi chứ cái gì vậy Cũng từ đợt nhập viện Nhờ có thằng Linh với bạn gái nó Cho nên tôi mới biết đến Phật Pháp Tôi hiểu đây là nhân quả của chính mình Cho nên tôi mới nhẫn nhịn được ông qua ngày Trong khi ngày nào ông cũng gây sự như thế Bây giờ ấy tôi muốn bà ký vào cái đơn ly hôn này thôi Không còn gì nữa ấy Giải thoát cho nhau đi tôi để đơn ly hôn ở đây bà suy nghĩ cho kỹ đi tài sản chia đôi Anh à, sản phẩm kích thích mọc tóc mới của công ty chúng ta vừa tung ra thị trường thì gặp phải một số vấn đề về chất lượng. Bây giờ khách hàng đánh giá một sao cho sản phẩm. Chắc công ty chúng ta có nguy cơ rơi vào thua lỗ và khủng hoảng anh ạ. Gầy gò quá. Trong hôm nay, cậu liên hệ với tất cả các siêu thị, cửa hàng mà chúng ta đã phân phối sản phẩm bảo họ tạm thu hồi lại Không ra bán nữa Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm Và làm việc để bồi thường thiệt hại cho các bên Dạ, dạ, dạ vâng ạ À, à mà anh ơi Chuyện mà anh bảo em điều tra ấy Thì em đã điều tra xong rồi Anh có cần nghe lại file ghi âm không ạ? Mở luôn đi Dạ, dạ, dạ Anh nghe nói bây giờ em đang cặp với ông già nào à? Ôi giời Cái lão già cần hết hạn sử dụng ấy thì em cần gì? Em chỉ cần tiền của lão ta thôi Hôm vừa rồi Lão ta còn mua cho em căn nhà 10 tỷ Đứng tên em luôn Lão còn bảo bỏ vợ để cưới em nữa chứ Già đầu mà còn ngu Đợi lão ta bỏ vợ xong Em sẽ lấy thêm tiền tỷ của lão Rồi đá lão luôn Em sẽ cùng anh Hai chúng mình sẽ xây dựng gia đình Thôi Tắt đi Khốn nạn biết tay tôi cảm ơn cậu cậu làm tốt lắm mà lần sau ấy nói chuyện với tôi thì hạ thấp người xuống đừng có hạ thấp chiều cao của tôi như thế chứ em nào đâu dám hạ thấp anh nhưng mà trông anh thấp thật đi chứ à, thế là chả treo à à tôi thấp nhưng mà đẳng cấp và bậc nhất nhá chẳng chấp mấy cái loại chiều cao chỉ tính từ mặt đất tháng này trừ lương ơ à, thế anh trừ lương thì vợ con em sống bằng gì để tôi nuôi ơ à, vớ vẩn tập Mẹ cũng chỉ dám tu lén thôi Đợi ông ấy đi làm Rồi mẹ tranh thủ ở nhà tụng kinh nghe Pháp Chứ không ông ấy về thấy Rồi lại làm âm đấy con ạ Ừ cũng may Nhờ có con với bạn gái biết đến Phật Pháp Giải thích về nhân quả cho mẹ Cho nên mẹ cũng hiểu Được phần nào Cho nên mẹ cũng hiểu đây là nhân quả của chính mình Nên bây giờ mẹ không còn bi quan tiêu cực nữa rồi ừ, thôi mẹ nghe pháp đây nhá cuối tuần mấy hai đứa mà được nghỉ làm ấy nhớ về nhà ăn cơm nhá ừ thôi mẹ nghe pháp đây thế con nhá Phật khuyến khích hàng Phật tử tại gia nên tạo dựng tài sản một cách chân chính và có tài sản được đầy đủ đấy là điều tốt đương nhiên muốn được như vậy chúng ta phải phải chăm chỉ phải có trí tuệ phải biết cách làm việc nếu không biết giữ gìn nó thì nó cũng mất đi nó hao tổn đi mà ở đây phật nói là có bốn cái cửa để xuất cái tài sản ấy đi làm hao tám tài sản của mình mà thế gian thường bị mắc vào thứ nhất ý, là đam mê đàn bà đam mê nữ sắc Thấy không? Cái cửa thứ hai đó là đam mê rượu chè. Rồi cái thứ ba để tiêu tán tài sản nhà mình đi. Ở đây Phật nói đó là đam mê cờ bạc, đam mê bài bạc. Cái cửa thứ tư để tiêu tán tài sản Sao? đó là chúng ta Nghe giao lưu thấy đúng với tâm trạng của mình thế nhỉ? Cái Chắc cửa là... này lại cố tình mở cho mình nghe đây mà ờ, ông nay ông lại về sớm thế à ờ chứ còn thế nào nữa mà bà này dạ nay ờ, tôi ờ, thèm ăn món ờ, rau chân vịt bà bà đi ra chợ mua cho tôi về nấu cho tôi nhé được được ông cứ ngồi nghỉ đi tôi ra chợ loáng một cái là về thôi Bà cứ đi từ từ thôi, tôi không có vội Này gia chủ, có bốn cửa nhập để tài sản được hưng khởi à, bây giờ phật nói bốn cái cửa nhập vào để tài sản được được hưng thịnh lên đó là cái cửa thứ nhất là cửa không say đắm đàn bà tức là không say đắm sắc dục Hay nghe không quá. đấy cái này là cái lúc thầy nói rất là quan trọng à. Đó. thứ hai là không say đắm rượu chè thứ ba là không say đắm cờ bạc thứ tư là không giao hữu kết duyên với những người bạn bạn ác bất thiện đó thì bốn cái cửa này là bốn cái cửa để tài sản nó chảy vào hay quá thầy dạy chí phải thế nhỉ hay quá ông ơi chết, chết, chết. À, ông đang làm cái gì đấy bà bà về rồi à tôi có làm gì đâu bà này vừa nãy đi mà quên không tắt tivi đi gì cả cứ phải để tay tôi tắt đi mới được bà rút kinh nghiệm nhé lần sau để ý Ôi trời ơi Nóng quá Đi ra sân vườn cho nó mát cái nào Ồ rõ ràng là mình hôm trước mình mới mua cái bộ bàn ghế xong à danh danh đâu bê cho chị cái bộ bàn ghế đi ra đây xem nào đây hôm ôi. trước mày say rượu tao phải cất đi không sợ mày đập vỡ đấy không mà có cái bộ bàn ghế cứ bê giá bê vàng. bộ bàn ghế quý hơn thằng em nay nhà có khách hay sao mà bàn ghế tươm tất này hả chị Xếp cho nó cẩn thận vào Nhẹ nhẹ Đây. cái tay thôi Chết đấy Một lát Có nhá. bộ bàn ghế mà còn quý hơn cả thằng em nè được chưa Chắc là ngay ngắn rồi đấy Đẹp không Mua trên mạng đấy Ừ thì cũng được Danh danh danh Bạn chị gọi À chị gọi Alo Dạ Vâng Em rảnh ạ à. Vâng vâng Bạn chị gọi Chị đi tí nhá Tí chị về rồi Ở nhà nhá Thôi mà đi đi Thế điệu chảy mỡ ra Thế mà ế đến tận giờ Ôi dồi ôi Tình hình Covid ngày càng căng thẳng thế này nguy hiểm quá làm trà, sao mà trà tôi mới pha đấy ông uống đi ờ thôi được rồi bà cứ để đấy như này làm sao mà cho tình hình dịch nó giảm đi cho người dân người ta đỡ khổ Ê, này này này để đấy tôi làm cho đi vào đi đi vào đi vào ngồi nghỉ lát rồi làm gì thì làm nhé nội trợ cả ngày rồi mấy hôm đấy tôi làm lạ thật đấy mấy chục năm nay bây giờ mới thấy giúp vợ việc nhà có hiểu ơ ờ, ông đang sao làm gì mà sốt ruột thế ông có hẹn với ai à ờ à, không tôi làm gì có hẹn với ai này rồi vẫn còn Mà chưa ông thật. ơi Ông ơi Ơi Ông lại đây đi Tôi và ông nói chuyện Có việc gì à Có việc gì đấy à bà Tôi biết Ông muốn ly hôn Nhưng ông có thể Chờ cho đến khi nào thằng Linh nó kết hôn Rồi ông mới ly hôn có được không Sau đó Đấy Cái bản này tôi đã đề cập gì đến đâu Chẳng qua là tôi Tôi đang ngóng xem Vì sao mà hôm nay Mãi vẫn chưa thấy bà Nghe Pháp tụng kinh Nói thật với bà Mấy hôm nay Tôi cũng có nghe Pháp của Thầy Thái Minh Tôi nhận ra nhiều điều lắm Tôi thấy mình quên đi những người thân xung quanh mình mà lại chạy theo những thứ phủ du bên ngoài từ nay tôi sẽ không cấm cản bà tu tập nữa đâu mà khi nào mà bà tu ấy thì cho tôi tu cùng với nhá ui thế thì tốt quá tốt quá mừng quá đúng là phật pháp nhiệm màu mà bố mẹ ơi Chúng con về rồi đây Ờ ông ơi hai đứa nó về kìa Hai đứa nó về rồi đấy Con chào bố mẹ ạ Ôi hai đứa về đây hả con Tụi dạ hai vâng, đứa chào đây ạ Vào đây để bố uh, vào đây uống nước đi để bố rót nước Nào dạ, Đây Khiếp bố hôm nay còn đọc báo cơ đấy Thì cũng phải cập nhật tin tức chứ con Rồi à, Dạ, hôm nay thì uh, cháu hôm nay cháu đến nhà bác thì cháu có món quà gửi tặng hai bác ạ. Ôi các cháu cứ cẩn thận quá, quá bác xin. Quý hóa quá. Các con về chơi là được rồi lại cần mua quà cáp làm gì chứ tốn kém. Thôi, nhân dịp uh, hôm nay uh, có đông đủ mọi người ở đây. Tôi tôi muốn nói lời xin lỗi mọi người trong thời gian vừa qua, tôi ờ, đã làm những hành động gây tổn hại đến mọi người. Bây giờ tôi học Phật Pháp rồi. Tôi sẽ thay đổi, sẽ sống có trách nhiệm hơn để bù đắp lại những tội lỗi của tôi trong quá khứ. Dạ vâng, thưa hai bác, thì từ hồi biết đến Phật Pháp đến bây giờ, cháu và anh Linh cũng đã thấu hiểu nhau hơn và cũng ít xích mích hơn hẳn ạ. Tốt quá nhỉ. Bố ơi, nhân tiện cả gia đình đông đủ ở đây Thì con cũng có chuyện quan trọng Muốn thưa với bố mẹ ạ Chuyện quan trọng đấy Con với lại Quyên yêu nhau cũng lâu rồi ừ. Con muốn xin bố mẹ là để tháng sau Cho chúng con lên chùa tổ chức hàng thuận ạ à, <laughs> Được quá đi chưa đi Bố nói cho biết Hôm nọ bố nghe một cái ờ, video về lễ hàng thuận ở trên chùa hay lắm ý nghĩa lắm con ạ à. bố muốn một lần được làm lễ hàng thuận trên chùa đấy cái ông này <laughs> nhầm nhầm hồi ý, ý ý tôi là làm lễ cho con mà hay là ông ơi các con ơi à? hay là cuối tuần này cả gia đình mình cũng lên chùa ba vàng đi nhở nhân tiện hỏi về việc tổ chức lễ hàng thuận luôn mà tôi cũng chưa được lên chùa ba vàng bao giờ đâu đấy tôi nhất trí luôn <laughs> thôi Bây giờ bà với hai con ngồi đây nói chuyện nhá Tôi vào dọn cơm nhá Biết ấy đợi tôi vào phụ giúp một tay Đấy con ạ à, Hồi chưa biết đến Phật Pháp ấy Ông ấy cũng hứa sẽ cho bác Một cuộc sống đẹp như phim Nhưng mà hồi đấy bác lại quên mất không hỏi Đấy là cái thể loại phim gì Lấy nhau rồi mới biết Hóa ra là phim trưởng <laughs> Bây giờ các con biết đến Phật Pháp thế này Tốt biết mấy Thôi ngồi đây nghỉ ngơi tí bác vào nấu cơm tí là Ôi. Vâng. xong nhá Để dạ, dạ vâng, vâng để mà cháu dạo vào cùng Nick ơi, Nick ơi, bác về rồi đây Ô, hôm nay dẫn bạn gái về chơi đấy à Trông hai đứa đẹp đôi đấy Nhìn trông có tướng yêu lao động đấy Về hộ bác bộ bàn ghế và kia đánh dừa đi xem nào Nhanh Chỉ được sai là nhanh Để đâu bác ơi quý bộ bàn ghế hơn hai bố con cháu rồi chán thật nào đến nơi rồi bà ơi nhanh lên nhanh lên con ơi nhanh lên ôi chùa đẹp quá nhỉ ôi ôi đẹp thế đẹp quá không ạ ở bên ngoài này còn đẹp hơn cả trên mạng bà đúng là chăm nghe không bằng một thấy đẹp ôi. quá ở đây ấy là cứ mùng 8, 14 và 30 hàng tháng có tổ chức khóa tu đây bố ạ. À. à thế à. Bố mẹ sắp xếp công việc lên đây tu tập. Con và quyền xung phong đưa đón bố mẹ ạ. Ôi trời ơi. Này, con bảo để tháng sau con đưa bố mẹ lên làm lễ quy y luôn nhé bố đồng ý đúng là đứa con có hiếu quá à, ông ơi con ơi nhìn ai kia có phải là thầy thái minh không nhở đúng rồi mẹ ạ đúng thầy đấy ạ Ôi, đúng rồi đúng rồi bà ơi Bây giờ gia đình mình cùng ra tôi, chào thầy nào Tôi tôi hồi hộp quá Bà bà bà xem quần áo xem tóc ừ. tai mà chỉnh chu chưa Ôi ôi nhanh lên Đầu chỉ có mấy cái tóc mà cứ nhảy tóc với ta Bà đi, đi, nhanh lên Bố con đẹp trai nhất đi đi nhanh để cho tôi có tí sĩ diện chứ nhỉ Ôi, nhanh lên nhanh lên quá wow. ôi, ôi vui quá vui quá không biết là nhà mình được phúc lành gì mà hôm nay được lên đây mà lại được gặp thấy ở đây chứ nhỉ ôi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên con ơi nào nào gia đình nhà mình cùng uh, chào thầy nào dạ chúng, chúng con kính chào thầy ạ à. à thầy chào tất cả gia đình nhé chào các con thưa thầy vào đây vào đây vào đây <laughs> thưa thầy gặp thầy con mừng quá mọi khi con chỉ được gặp thầy ở trên màn hình tivi thôi hôm nay con được gặp thầy trực tiếp ở đây con cảm ơn thầy nhiều gia đình con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ nhờ có thầy mà con nhận ra nhiều điều ừ. con biết quan tâm ừ. yêu thương gia đình mình nhiều hơn ừ. thưa thầy sắp tới đây con có dự định sẽ đưa hai cháu nhà con đây lên trên chùa để làm lễ hàng thuận ạ ừ. con Được. xin thầy chỉ dạy cho chúng con ạ tốt lắm hôm nay à, vợ chồng con và hai cháu rất là có duyên nhé. đúng cái ngày mà chùa có cái chương trình kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam Yeah. Dạ. Các dạ. con nên rất là có duyên đó. mà lên chùa lại gặp ngay thầy luôn. Thầy thì cũng rất là bận, à, cũng hay đi công việc, à, hay vào trong rừng tu tập. như hôm nay thì thầy có chương trình ra để dự cái chương trình của ngày gia đình Việt Nam vâng. do câu lạc bộ tình yêu hôn nhân và gia đình của chùa tổ chức. Thế mà vợ chồng con với hai cháu lên là rất là đúng ngày. Thầy cũng chúc mừng cho con đúng là phước lành đấy. À, vâng. Đấy, con thấy Phật pháp rất là nhiệm màu ha. Dạ. Ừ. Đấy, vừa rồi thì thầy cũng được nghe về câu chuyện của gia đình nhà con nhé thế thì các con à, từ cái chỗ chưa biết phật pháp chưa ứng dụng phật pháp vào trong cuộc sống cho nên mỗi người đều sống theo cái cái bản ngã của mình sống theo những cái dục vọng của mình mà không có nghĩ đến người khác cho nên nó, nó đưa ra gia đình mình đến cái chỗ rất là đau khổ mà không khéo thì có thể là tan vỡ nhưng rất là mừng à, từ hai con mà rồi hai từ hai cháu mà rồi dẫn đến vợ chồng con biết được Phật pháp nha. Rồi bắt đầu vợ chồng tu học Phật pháp, thấu hiểu lời Phật dạy, ứng dụng vào cuộc sống để được đến như hôm nay Thầy thấy vợ chồng con và hai cháu lên chùa trong cái tinh thần rất là vui. Thầy và đại chúng ở đây xin chúc mừng các con nhé. Thế còn lễ hàng thuận cho Linh với Quyên ấy, thì Thầy sẽ chọn ngày để tổ chức cho các cháu nhé. Chùa Ba Vàng ấy là ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc này, tổ chức lễ hàng thuận Có những khi tổ chức cho cả mười, mười mấy cặp đôi luôn đấy con ạ. Và dạ. lễ hàng thuận thì rất là ít, chắc là con cũng được xem rồi. Lễ Thầy có nghe con nói con được xem chương trình hàng thuận ở trên, trên, trên à, Internet rồi, đúng không? Dạ. Đó. Thế thì tới thì chùa sẽ tổ chức lễ hàng thuận cho các cháu nhé. Ôi, ừ. thầy giảng hay quá ạ à. Ừ. vâng vợ chồng con và các cháu sẽ vâng theo lời thầy dạy để cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn ạ à. ừ. kính thưa thầy phật pháp đã cứu sống gia đình con ừ. gia đình con đặt trọn niềm tin vào phật pháp ạ à. ừ, tốt lắm nhá hôm Thế thì... nay à, gia đình con có bó hoa <laughs> xin được cúng dường lên thầy mong thầy nhận cho chúng con ạ à. dạ bây giờ chúng con xin phép thầy chúng con đi tham quan chùa đi tham quan chùa nhé rồi vâng. thầy chúc phúc lành cả nhà nhé vâng cả à, nhà chào thầy để đi tham à, quan à, là chúng cho một tràng vỗ tay à, chúc mừng à, gia đình mới này chắc chắn sẽ là một gia đình phật tử rất là tốt nha chúng con chào thầy à. à chào các con thôi bà đi ông ơi thì ra hôm nay là ngày gia đình việt nam thảo nào trên chùa đông người quá đúng chùa rồi đấy đẹp và đông người vui quá không ạ vui quá nhỉ đẹp mấy quá. bà ơi nhanh nhanh lên đi xem nào ôi trời ơi lần đầu tiên về chùa ba vàng đẹp quá cờ khang trang sạch sẽ này bà xem kia có phải là vợ chồng nhà danh thơm mà em bà không đấy ờ, ờ. ờ. theo nay mấy đứa đi đâu đây ờ, chị cũng ở đây à ừ chả là chuyện thế này sau khi ờ, thằng danh nó tu tập chuyển nghiệp thì chị cũng uh, nghe pháp tu tập tinh tấn lắm đấy và cuối cùng chị cũng có người yêu và sắp lấy chồng rồi chẳng giấu gì chị hôm nay vợ chồng nhà em lên chùa để hỏi về việc tổ chức lễ hàng thuận cho thằng linh đấy chị ạ à. còn tôi nhá tôi đi theo tu tập tôi chuyển nghiệp rồi bây giờ tôi không đi là soi mói nhà hàng xóm nữa đâu thơm ơi ngày xưa có gì có lỗi thì tha thứ nhiều nhá đấy bà tốt quá à, bà ấy còn tinh tấn hơn tôi đây này thì à, hôm nay nhân tiện à, nhà mình đến chùa cũng đúng vào ngày kỷ niệm gia đình Việt Nam thì nhà mình xin à, góp vui một bài hát nhé. Yeah. À, em em biết một bài hát, bài này là hợp với gia đình nhà em luôn. Đó là bài Gia đình hạnh phúc sáng tác bởi Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán và được ờ, phổ nhạc bởi nhạc sĩ ờ, nhạc sĩ Chu Anh đấy bà. Vâng. Rồi các bác ơi, các bác cho em xin 500 nhạc đi ạ gia đình riêng của mình nhưng chúng ta cùng chung một gia đình lớn đó chính là chùa, Ba Vàng. Vâng, xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã hơn nữa để cảm ơn các ca sĩ và diễn viên của chúng ta đã mang đến cho chương trình hôm nay một tiết mục kịch thật tuyệt vời đúng đại chúng xin một tràng tay hơn nữa từ nữa để cảm ơn và chúng con cũng xin cảm ơn phật tử phạm thị yến pháp danh tâm chiếu hoàn quán cùng nhạc sĩ phối khí long nguyễn đã mang đến cho chúng một không khí ấm áp yêu thương qua bài hát gia đình hạnh phúc xin đại chúng dành một tràng tay để cảm ơn phật tử phạm thị yến và nhạc sĩ phối khí long nguyễn con kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể đại chúng, chắc hẳn khi xem vở kịch và lắng nghe những lời chỉ dạy của sư phụ, không chỉ riêng chúng con mà tất cả quý Phật tử đang theo dõi chương trình càng có một niềm tin sâu sắc rằng nếu chúng ta biết áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống thì chúng ta sẽ luôn được an vui, hạnh phúc. Mong rằng với niềm tin vào Phật Pháp, ngày càng có nhiều gia đình được chuyển hóa nhờ ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai. Một lần nữa chúng con xin tri ân sư phụ, xin cảm ơn các diễn viên đã mang đến cho chương trình một vở kịch rất hay và đặc biệt ạ. Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng con được biết rằng mỗi người gặp mặt, kết thân và trở thành gia đình của nhau đều từ chữ duyên mà ra. Và trong tình yêu cũng vậy, không ít người thắc mắc rằng tại sao mình lại gặp bạn tại sao chúng ta lại thương nhau hay tại sao bây giờ ta lại là vợ chồng của nhau cũng không ít người từng vẽ lên hình tượng của người trong mộng của mình và người trong mộng phải như thế này phải như thế kia đúng không ạ và nhưng tất cả cũng không thắng nổi chữ nhân duyên Vâng, và ngày hôm nay trong không khí vui tươi, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, có rất nhiều bạn trẻ hiện đang là thành viên của câu lạc bộ Tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử, không thể về chùa nhưng vẫn tham gia chương trình qua mạng trực tuyến. Giờ đây chúng con xin phép trên sư phụ cùng chư tăng tổ chức một trò chơi nhỏ mang tên là Người trong mộng dành cho các bạn trẻ đang độc thân và có mong muốn tìm hiểu kết đôi với một người cũng là Phật tử ạ. Vâng, đây là một trò chơi rất mới dành cho các bạn trẻ còn đang độc thân Đi tìm nửa kia của mình, người trong mộng mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay Chúng con xin phép xin sư phụ và đại tăng và toàn thể đại chúng chúng con xin được vào chương trình Vâng, kính kính bạch trên sư phụ và đại tăng kính thưa toàn thể đại chúng thì chương trình của chúng con hôm nay vì nhiều lý do nhân duyên khác nhau mà các bạn người chơi không thể trực tiếp về chùa tham gia được nhưng mà các bạn sẽ tham gia cùng chúng con qua hình thức trực tuyến online qua hình thức zoom ạ vâng và người con xin được phổ biến sơ qua luật chơi luật chơi của chúng con trong chương trình đi tìm người trong mộng như sau chương trình chúng con gồm có 10 người tham gia 5 người nam và 5 người nữ tất cả đều là các bạn trẻ độc thân và hoàn toàn chưa biết nhau từ trước vâng và chúng con sẽ bốc số ngẫu nhiên và hai bạn cùng số với nhau trở thành một cặp. Và cho chúng chúng con sẽ cho các bạn đeo mặt nạ lên và mỗi người sẽ sử dụng năm cụm từ miêu tả về ngoại hình, về khuôn mặt, tính cách, sở thích, nước da và hình dáng của đối phương. Và đó cũng là năm tiêu chí để ban giám khảo của chúng con đưa ra làm hình thức chấm điểm quyết định cặp nào là thắng và cặp nào là nhất nhì ba. Và trước tiên con xin giới thiệu thành viên của ban giám khảo trò chơi này. Đầu tiên chúng con xin mời ban giám khảo thứ nhất là Phật tử Phạm Thị Yến, phát danh tâm trí văn quán là chủ nhiệm câu lạc bộ tình hôn nhân gia đình Phật tử. Tiếp theo, vị ban giám khảo thứ hai là Phật tử Hoàng Thị Vân Anh, phó ban điều hành câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử. Và vị giám khảo thứ ba của trò chơi là Phật tử Nguyễn Văn Hiểu, trưởng chủ nhiệm câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng. Vâng, và bây giờ chúng con xin phép được uh, bắt đầu vào trò chơi. Thì hiện tại trên màn hình đang hiển thị 10 người chơi, năm bạn nam và 5 bạn nữ là 10 thí sinh tham gia trò chơi của chúng con trong chương trình ngày hôm nay. Và các bạn trên gương mặt đang đeo một chiếc mặt nạ để đảm bảo rằng tất cả các bạn đều không nhìn thấy mặt nhau. Và các bạn bây giờ thì ban tổ chức sẽ mời à, hai vị giám khảo là giám khảo à, Hoàng Thị Vân Anh và giám khảo Nguyễn Văn Hiểu sẽ đại diện cho hai bên. Giám khảo Nguyễn Văn Hiểu sẽ là đại diện bốc thăm cho các bạn nam với số từ 1 đến 5 và giám khảo Nguyễn Hoàng Thị Vân Anh sẽ bốc thăm cho các bạn nữ với số từ 1 đến 5. Xin mời hai vị giám khảo chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Vâng, bây giờ xin mời à, hai vị giám khảo chúng ta sẽ lần lượt bốc số của từng bạn. Đầu tiên, đầu tiên là bốc số, mã số của bạn nam có biệt danh là Tùng Bách Tám và bạn nữ có biệt danh là Hoa Hồng Xanh. Xin mời hai vị giám khảo. Tiếp theo là mã số của bạn nam mã biệt danh Tuyết Tùng và bạn nữ có biệt danh Hoa Hồng Trắng. ba là mã số của bạn Nam Tùng La Hán và bạn nữ Hoa Hồng Vàng. Tiếp theo là mã số của bạn Nam Tùng Tuyết Mai và bạn nữ Hoa Hồng Đỏ. Và cuối cùng là mã số của bạn Nam Thủy Tùng và bạn nữ Hoa Hồng Nhung. Vâng, xin cảm ơn hai vị giám khảo và xin mời hai vị trở lại về vị trí của mình. Và vừa rồi hai thư ký đã ghi lại số và bây giờ con số, mã số của các bạn thí sinh tham gia sẽ được ban tổ chức gửi về qua tin nhắn Zalo cho các bạn và các bạn lưu ý để những tin nhắn của mình để nắm được mã số tham gia của mình. Và trong quá trình chờ ban tổ chức tham gia à, ban tổ chức gửi tin nhắn qua Zalo cho các bạn thì à, qua quân xin được phép giao lưu với các bạn một chút. Thì à, hôm nay các bạn tham gia chương trình thì bây giờ cảm xúc các bạn thế nào nhỉ? Các bạn có hồi hộp không? Hồi hộp thì chúng ta gật đầu một cái nhé. À vâng, 10 <laughs> người chơi chúng ta đang rất là hồi hộp và háo hức để có chương trình này. Tất nhiên rồi đi tìm người trong mộng của mình cơ mà, xem nửa kia của mình là ai thì rất là hồi hộp rồi đúng không ạ? Thế bây giờ mình có thắc mắc xem, mong muốn xem là hôm chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm được nửa kia của mình không? Có chúng ta gật đầu nhé. vẫn gặp nhẹ lắm Con muốn không ạ? Con muốn không thì gặp mạnh một cái thôi rồi <laughs> gặp rất là mạnh Vâng ờ, Vậy thì ờ, à, bây giờ thì không biết là các bạn à, Rồi đảm bảo là các bạn đều không nhìn thấy mặt nhau Có những hình thù mặt nạ rất là độc đáo Và các bạn đều đảm bảo là được che hết 2 phần ba khuôn mặt Đúng không ạ? Đại chúng có thấy là khuôn mặt đeo mặt nạ lên của các bạn này không chỉ là bí ẩn mà cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Dễ thương thì một tràng vỗ tay đúng không ạ? Vâng, rất là mong mong rằng 10 thí sinh của chúng ta trong tham gia chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là những thí sinh may mắn được chọn trở thành cặp chơi trong trò chơi và cũng sẽ tìm được nửa kia của mình, đi tìm được người trong mộng mà mình đã đi đông đi tây bấy lâu nay tìm chưa thấy. Vâng, hiện tại Quang Quân đã nhận được thông tin mã số đã gửi cho các bạn. Các bạn đã nắm được mã số của mình chưa ạ? Có chúng ta gật đầu nha Bạn nữ bạn nữ áo đen bi đỏ bạn đã nhận được mã số của mình chưa? À vâng, vậy thì tất cả thí sinh của chúng ta đã có mã số Vậy các thí sinh đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa ạ? Vâng, vậy bây giờ Quang Quân sẽ là người bốc thăm xem mã số của cặp đôi đầu tiên tham gia chương trình hôm nay là đôi nào Trên tay đã có một mã số, số thăm đầu tiên. Vâng, xin chúc mừng bạn nam có mã số 2 và bạn nữ mã số 2 trở thành cặp chơi đầu tiên của chương trình đi tìm về trong hôm nay. Bạn nam mã số 2 là bạn Thủy Tùng và bạn nữ là Hoa Hồng Vàng. Xin mời màn hình hiển thị hình ảnh của bạn Thủy Tùng và Hoa Hồng Vàng. À vâng, bạn nữ hoa hồng vàng của chúng ta đã lên hình ảnh. Vâng, bạn nam Thủy Tùng đã lên. Vâng, kính thưa các bạn là bây giờ xin để chúng mình dành một tráng vỗ tay để chào đón cặp đôi đầu tiên của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vậy bây giờ xin mời hai bạn chúng ta cùng lần lượt giới thiệu đầu nhất bản thân mình. Tuy nhiên, chỉ giới thiệu về tuổi, về quê quán và nghề nghiệp, chúng ta không giới thiệu họ tên nhé. Các bạn đã hình dung được chưa? Tuổi quê quán và nghề nghiệp không giới thiệu tên. Đầu tiên xin mời bạn Nam Thủy Tùng. Con Nam Mô Phật của Sư Thích Ca ừ. Mâu Ni ạ. Con kính bạch trên Sư Phụ. Con uh, tên con tên là Thủy Tùng ạ. Con năm nay 24 tuổi ạ. Lần đầu tiên được tham gia chương trình ừ. nên con cũng hơi ngại ngùng ạ. Thì cũng muốn tìm một lửa ở cuộc đời mình ạ. Thì rất có đủ duyên là được nay được tham gia cùng chương trình của câu lạc bộ tuổi trẻ tham gia một đêm sau là tìm được game của đời mình ạ. <laughs> con thì cũng hơi ngại ngùng mong mọi người thông cảm với con ạ à, giờ cả công việc của con tuổi ạ âm thanh mà thì Tùng có thể nói lại được không ạ để chúng ta kiểm tra lại đường truyền âm thanh vì chúng ta đang chơi trực tuyến à, và nữ hoa hồng vàng thì chúng ta sẽ giới thiệu bản thân mình. Phật Bổn ạ. À, à con kính bạch xin sư phụ ạ. À, đầu tiên cho con xin phép gửi lời chào trên sư phụ à, cùng uh, chư tôn đức tăng ni à, và cô chủ nhiệm à, cũng như là tất cả các à, vị khán giả đang theo dõi à, trên màn hình trực tuyến. À, con à, là họ Hoa Hồng, à, Hồng Vàng nên mọi người thường gọi là Hoa Hồng Vàng à, năm nay thì con cũng đã trải qua được 21 mùa xuân rồi à, và hiện tại thì con đang là sinh viên năm ba của trường đại học lao động và xã hội à, hôm nay đến chương trình thì con cũng rất là mong à, rằng là mọi người cũng như là khán giả à, sẽ cổ vũ cho con cũng như là các bạn chơi còn lại à, để chúng con có thể hoàn thành xuất sắc chương trình này và mong sẽ tìm được à, một nửa ý của mình ạ. À. con xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn màn giới thiệu của bạn Nam Thủy Tùng và bạn nữ Hoa Hồng Vàng. Vì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ là các bạn sẽ lần lượt đoán về với năm cụm từ về đặc điểm là khuôn mặt, tính cách, sở thích, nước da và hình dáng của đối phương, được không ạ? Hình dáng có thể bạn đoán về chiều cao. Thì các bạn đã hình dung về năm cụm từ chúng ta sẽ sử dụng để đoán về đối phương của mình chưa ạ? Các bạn có rồi chúng ta gật đầu nhé. khuôn mặt, tính cách, sở thích, nước da và hình dáng. Đây là năm cụm từ mà chúng ta sử dụng để miêu tả về đối phương. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Vâng, người chơi đã nắm được luật chơi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm người trong mộng của cặp chơi đầu tiên. Và bây giờ xin mời bạn nam Thủy Tùng sẽ miêu tả năm cụm từ về khuôn mặt, tính cách, sở thích, nước da và hình dáng của bạn nữ hoa hồng vàng. Xin mời bạn nam Thủy Tùng dạ, em cảm ơn anh thì em xin <laughs> em ờ, xin ờ, miêu tả một bạn là người con cùng một người chơi của mình mình ờ, qua năm sở thích anh vừa nói đấy thì bạn ấy có vẻ là hơi, hơi dáng tầm hơi cao cao thì sở thích chắc khả năng là thích nấu ăn ạ ừ, còn nước da bạn ấy em thấy cũng cảm ừ, hơi hơi, hơi bị hơi được trắng cho lắm ạ <laughs> còn vấn đề cảm ơn cái gì anh nhỉ <laughs> em quên mất hồi hộp quá <laughs> mặt mà bạn đấy theo em ờ, phán đoán là mặt hơi tròn à mặt hơi tròn rồi. Vâng. Dạ vâng ạ. Về uh, tính cách của bạn nữ hoa hồng vàng thì bạn sẽ đoán là tính cách như thế nào nhỉ? Em thấy có vẻ là ờ, theo phán đoán của em có vẻ dễ gần ạ. Dễ gần và hòa đồng với mọi người ạ. Dễ gần và hòa đồng với mọi người là tính cách của bạn hoa hồng vàng bạn nam thì tôi đoán. Rồi tiếp theo là về sở thích thì bạn đoán xem bạn nữ hoa hồng vàng của chúng ta là sở thích cái gì? Theo em nghĩ là bạn ấy thiên về nấu ăn về gia đình. <laughs> sở thích hay là nấu ăn về và ừ, sở thích nấu ăn đấy kiểu về hướng về mà mình nấu ăn hướng về gia đình đấy kiểu kiểu dạng vậy Vâng, tiếp theo là về à, tính cách sở thích. Sở thích thì bạn đã đoán được chưa nhỉ? Bạn đã đoán sở thích chưa? Vì vừa rồi mình chưa nghe rõ là sở thích bạn đoán là bạn nữ hoa hồng vàng sở thích gì? em ờ, đoán là sở thích là có vẻ bạn ờ, thích nấu ăn và thiên hướng về chăm lo gia đình thì sở thích về nấu ăn đấy tức là bạn sẽ thích nấu ăn đúng không ạ bạn nữ thích vâng nấu ăn vâng bạn đoán như vậy về hình dáng rồi về tính cách rồi về sở thích bạn cũng đoán rồi về nước da và hình dáng rồi và đấy năm cụm từ và bạn uh, nam thủy tùng đã đoán về bạn nữ hoa hồng vàng bây giờ sẽ dùng năm cụm từ bạn nữ hoa hồng vàng đoán về bạn nam thủy tùng nhé Đầu tiên là về khuôn mặt thì bạn uh, nữ sẽ đoán bạn nam như thế nào? À, em xin à, trả lời câu hỏi của MC ạ. À, em xin đoán về bạn Nam thủy Tùng đó là à, về khuôn mặt của bạn ấy cũng hơi bầu một chút ạ. Khuôn mặt hơi bầu một chút. À, về nước da thì sao? Vâng ạ. Vâng về nước da thì à, em nhé, tầm, tầm ở tầm trung, nhá, Không, không không trắng quá cũng không không không năm quá nước da tầm trung không trắng quá cũng không không ngâm quá vâng vậy vâng thì nước da là nước da như thế nào nhỉ rất là khó hình dung bạn có thể dùng một cụm từ miêu tả chính xác về hoặc là chi tiết hơn về cái nước da của bạn nam được không nước da đen hay nước da ngâm hay nước da trắng thì bạn dùng một cụm từ nó miêu tả cụ thể hơn về nước da của bạn nam da trắng, da trắng ạ da trắng bạn nam da trắng vâng thế tiếp theo về hình dáng vâng, vâng, ạ. hình dáng của bạn nam thủy tùng thì bạn nữ sẽ đoán là bạn nam có hình dáng như thế nào à, về hình dáng thì em nghĩ rằng là bạn uh, nam uh, hơi mũm mĩm một chút hình dáng hơi mũm mĩm hơi mũm mĩm thì bây giờ mình thử nghĩ về cái chiều cao đây mũm mĩm thì chúng ta nó hơi bị chung chung quá chưa hình dung cụ thể được À, về chiều cao ạ, à? chiều cao thì chắc bạn cũng cao tầm mét bảy ạ. Tầm mét bảy bạn nghĩ cụ thể mét mét bảy mấy? À, theo em nghĩ thì dao động tầm mét bảy đến mét à, bảy tư ạ. Mét bảy đến mét bảy tư. <laughs> Vậy thì mình con xin một con số vâng cụ thể được không? Chứ mình đoán chung chung mà rất là khó để xác định đúng không ạ? Mình đoán mà, mình đoán mình đưa con số cụ thể. Mét bảy hai Vâng, bạn ấy đoán bạn Nam Thủy Tùng mét 72 Về tính cách của bạn Nam thì sao ạ? Tính cách thì ờ, em thấy ờ, theo các nói chuyện của bạn ấy thì bạn đã là người hay cười và hòa đồng Tính cách hòa đồng đúng không ạ? Vâng ạ Vâng, về sở thích ạ, về sở thích của bạn Nam ạ Sở thích ạ? Em nghĩ là bạn thích thể thao ạ Thích thể thao <laughs> Thích chơi thể thao đúng không ạ? Dạ. Vâng. Vừa rồi là năm cụm từ miêu tả cùng về năm đặc điểm của bạn nam và bạn nữ hoa hồng vàng đã đoán. Thì bây giờ ban tổ chức đã ghi nhận về năm cụm từ và lát nữa chúng ta sẽ có xác minh lại là những sự đúng của chúng ta. Và bây giờ sau khi hai người chơi đoán xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ mặt nạ để cho đối phương nhìn thấy gương mặt của nhau nhá. Nào chúng ta cùng đếm ạ, thì để chúng cùng đếm ạ. 3 2 1 Vương ơi mở ra. Vâng, chúng ta cùng nhìn đến camera của mình. Vâng. Vâng, đây chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh gương mặt của hai bạn, hai gương mặt rất là dễ nhìn. Và bây giờ xin hai bạn chúng ta gửi lời chào đến nhau nhé. Chúng ta gửi lời chào đến nhau ạ. Còn vâng, sao cho các bạn vẫy tay chào nhau nó dễ nhìn hơn nữa ạ. Hai bạn vẫy tay chào nhau đi. Nên dùng vẫy tay nó hay hơn, đúng rồi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đã có kết thúc phần chơi của mình và lát nữa sẽ chờ công bố kết quả vào cuối sau khi mà kết thúc trò chơi. Các bạn nhé. À, cảm ơn các bạn đã tham gia và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi chờ và theo dõi các cặp chơi tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Và tiếp theo là cặp đôi bạn nam có số 1 và bạn nữ mã số 1 Xin mời bạn nữ biệt danh Hoa Hồng Trắng và bạn nam có biệt danh Tùng Tuyết Mai. Vâng, à, trên màn hình đã hiển thị hình ảnh của hai bạn. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của hai bạn là Tùng Tuyết Mai và Hoa Hồng Trắng. Và xin mời hai bạn à, chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu về đôi nét bản thân mình, về tuổi, quê quán và nghề nghiệp hiện tại bây giờ. Xin mời bạn Nam Tùng Tiết Mai. Nam Nam Phật Tổng Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni cùng cô chủ nhiệm cùng toàn thể các uh, cô chú anh chị đang theo dõi chương trình tối ngày hôm nay uh, con hiện tại là năm nay 24 tuổi hiện là công việc con là đang là lập trình viên là về web funnel ạ hiện nay con đang là làm việc tại Hà Nội đến với ờ, chương trình này hy vọng là đến cuối chương trình có ờ, quà mang về ạ à, con rất xin uh, sự cổ vũ của uh, mọi người và cho bốn uh, bạn chơi bốn đôi cùng chơi với bọn con ạ xin cảm ơn ạ và vâng, bạn mong muốn đến chương trình có quà mang về thì có mong muốn được tìm vào đối phương của mình không hay đối phương là nằm trong quà rồi dạ hòa luôn ở trong đấy ạ bọc luôn ạ vâng. à, xin mời bạn à, nữ hoa hồng trắng sự giới thiệu bản thân mình về tuổi quê quán và nghề nghiệp à, con thuộc loại hoa hồng nhưng mà con văn văn chẳng thể biết và năm nay con 20 tuổi con đến từ Nam Định và hiện tại thì con đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay con tham gia chương trình với uh, mong muốn là được giao lưu cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ tình yêu hôn nhân của gia đình Phật tử trong một dịp đặc biệt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam và hơn nữa là con cũng mong muốn tìm cho mình một người bạn đồng tu có thể cùng con đồng hành trên bước đường tu học Phật pháp ạ. Con xin hết đã ạ. Vâng, vừa rồi là chúng ta được nghe một giới thiệu của hai bạn nam Tùng Tuyết Mai và Hoa Hồng Trắng. Bây giờ xin mời bạn nam Tùng Tuyết Mai sẽ đoán về năm đặc điểm của bạn nữ Hoa Hồng Trắng Đầu tiên bạn Nam đoán khuôn mặt của bạn nữ sẽ như thế nào ạ? À, em xin trả lời à, à bạn nữ à, khuôn mặt thì khá vô nghĩnh ạ. Khuôn mặt khá ngộ nghĩnh. Bầu bính ạ. Bầu bính ạ. Vâng, khuôn mặt khá bầu bính. Dạ, dạ. Tiếp theo về dạ, dạ, nước dạ. da. À, tính Tiếp cách giờ à, em đoán là bạn nữ à, à chắc là ít nói ạ à. về nước da mà về nước da bạn nói về nước da nước da dạ dạ à, em nghĩ bản thân cũng khá trắng đấy ạ bạn khả nữ khá trắng đấy ạ vâng về nước da dạ. khá trắng thứ ba là về hình dáng bạn đoán hình dáng của bạn nữ như thế nào em nghĩ bạn nữ cao ạ cao khoảng mét bao nhiêu chắc là trên mét sáu ạ bạn đoán ra một con số cụ thể đi dạ dạ mét sáu mốt mét 61 vâng hình dáng <laughs> chiều cao mét 61 bạn nữ đang cười thủ thì rồi à, thứ tư là về tính cách bạn nam là tính cách bạn nữ như thế nào bạn khá ít nói ạ tính cách ít nói vâng bạn dạ, nam dạ. và bạn nữ tính cách ít nói và cuối cùng là sở thích thì bạn đoán bạn nữ sở thích là điều gì em nghĩ um, bạn, thích, xem, phim ngôn tình thích xem phim ngôn tình vâng. Vâng, đó là năm cụm từ về miêu tả về bạn nữ rồi tiếp theo xin mời bạn nữ dùng năm cụm từ miêu tả về bạn nam. Đầu tiên là khuôn mặt thì bạn nữ sẽ miêu tả bạn nam Tú Tiên Mai như thế nào? Ờ, em em em xin được trả lời câu hỏi của anh ạ. Ờ, về khuôn mặt thì em nghĩ uh, bạn kia có khuôn mặt tròn ạ. À? Khuôn mặt tròn, bạn nam khuôn mặt tròn. Thứ hai về nước da thì sao ạ? Về nước da thì uh, trắng hồng ạ. À? nước da trắng hồng và vâng. một cụm từ miêu tả và thứ ba là về hình dáng thì sao ạ về hình dáng thì em nghĩ là bạn này cao khoảng tầm mét bảy và khá là khá là màu mỡ <laughs> mét bảy mươi đúng không ạ bà đàn mét bảy mươi đúng không ạ dạ vâng ạ mét bảy mươi khá màu mỡ là như thế nào không rõ cái cụm từ khá màu mỡ này là bạn này bạn ấy uh, cao to à bạn nam cao mét bảy mươi khá cao to rồi ok tiếp theo là về tính cách thì bạn nữ đó bạn nam tục tiên mai như thế nào nhỉ em nghĩ bạn này khá là thân thiện bạn nam tổ tiên mai được bạn nữ đoán khá thân thiện vâng và, và cuối cùng là sở thích sở thích thì em nghĩ bạn này uh, ờ, thích chơi game bạn nam là trình viên nên bạn nữ là đoán là bạn thích chơi game thì thử xem có đúng hay không nhá vào cuối chương trình. Và bây giờ sau khi bạn nam Tùng Tuyết Mai và nữ Hoa Hồng Trắng đã đoán về đối phương thì bây giờ xin mời hai bạn sẽ cùng bỏ mặt nạ và giới thiệu tên của mình để cho đối phương cùng biết nhá. ba hai một mở. Ban tổ chức vừa còn thiếu của bạn nữ một à, một điểm nữa đó là nước da. Phải không? nước da rồi ạ. Bạn nam đoán bạn nữ nước da trắng ạ. Bạn nữ bạn đoán bạn nam mà. Dạ con bài cô là bạn nữ đoán à, bạn nam nước da trắng hồng ạ. À bạn nam đoán bạn nữ mà. Bạn nam đoán bạn nữ là nước da trắng ạ. Vâng. Đây. Vâng, à, xin chào hai bạn à, Đình Quang và Thanh Quỳnh. À, rất là trên đây là gương mặt thân quen của hai bạn. Và vâng, cảm ơn hai bạn và tiếp theo chương trình thì à, các bạn sẽ Ờ, chào mọi người và cùng theo dõi cặp đôi tiếp theo nhé. Vâng, dạ. Vâng, vâng chúng ta sẽ một tràng tay để chúc mừng cho cặp đôi số 2. Và tiếp theo là một cặp đôi số 3 và cũng là cặp đôi cuối cùng là cặp đôi may mắn trong năm cặp đôi đó. Vâng, tối nay chúng ta có 5 cặp đôi nhưng mà chỉ được 3 cặp đôi may mắn mà thôi. Bây giờ là cặp đôi cuối cùng. Vâng. Đã có số mã số của bạn nam số với mã số là mã số 3 Bạn nam Tuyết Tùng Và bạn nữ Hoa Hồng Xanh Vâng, bạn nam uh, Tiếp tục với gương mặt đen của Batman Được người rơi Và bạn nữ Hoa hồng xanh Với chiếc mặt nạ trắng Và đây là bây giờ chúng ta đã hình ảnh rồi Và bây giờ xin mời hai bạn Chúng ta lần lượt giới thiệu về bản thân mình Tuổi, quê quán và nghề nghiệp hiện tại Xin mời bạn Nam Bạn Nam đã nghe rõ âm thanh của ban tổ chức chưa ạ? Nếu nghe rồi thì bạn gật đầu hoặc là trả lời ạ. À. Vâng, xin mời bạn nữ ạ. Bạn nữ là giới thiệu đầu tiên ạ. con ờ, Nam mô Phật Bồ Tát Ca Mâu Ni ạ. Ờ, kính bạch chân sư phụ, à, à, thưa cô chủ nhiệm bà thị và toàn thể mọi người ạ. À, con xin sự giới thiệu con à, đến với chương trình với uh, nickname là Hoa Hồng Xanh ạ. À, năm nay con 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối, đang theo học và về sư phạm mầm non ạ. Vâng, một con về chương trình mong muốn là sẽ tìm được người trong mộng của mình ạ. Cảm ờ, ơn vâng, xin hết ạ. Vâng, vâng. Và nữa là một 22 tuổi học sư phạm mầm non, một cô gắng mầm non trong tương lai. Và bây giờ xin mời bạn Nam Tuyết Tùng giới thiệu bản thân mình. Uh, Nam Đông Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Con kính bạch tranh sư phụ Con uh, xin tự giới thiệu Con uh, năm nay uh, 21 tuổi Con đến từ Thái Bình Hiện nay thì con đang uh, học trường đại học Hàng Hải Hải, Hải Hàng Hải Việt Nam Con đang là sinh viên năm 3 uh, Rất vui vì được nhận lời mời từ chương trình Và được đến tham dự uh, Con xin hết ạ vâng, Hai người cho chúng ta đã giới thiệu sơ qua bản thân mình về tuổi, quê quán và nghề nghiệp rồi Và đầu bắt đầu chúng ta sẽ đi đoán về đối phương Xin mời bạn nam Tuyết Tùng Chúng ta đoán về khuôn mặt của bạn nữ Hoa hồng xanh thì bạn nghĩ là hoa hồng xanh có khuôn mặt như thế nào? Dạ vâng ạ Vâng xin trả lời à, câu trả lời của anh em ạ Thì uh, theo em đoán thì bạn nữ có khuôn mặt là trái xoan ạ Khuôn mặt trái vâng. xoan là bạn nam đoán về khuôn mặt của bạn nữ Tiếp theo là về nước da Nước da của bạn hoa hồng xanh dạ, thì bạn, bạn nữ thì có ờ, một nước da trắng ạ Da trắng, vâng Tiếp theo là về hình dáng Ờ, em nhìn thấy bạn nữ này thì uh, khá là nhỏ nhắn và dễ thương ạ. Hình dáng nhỏ nhắn dễ thương bạn phải đoán chiều cao xem là con số khoảng mét bao nhiêu? Ờ, em nghĩ là khoảng cao khoảng một mét ờ, năm đến một mét năm bảy ạ. Một con số cụ thể đi. một mét năm bảy ạ. Một mét năm mươi bảy là hình dáng của bạn nam đoán về bạn nữ chiều cao và tiếp theo là tính cách bạn nam đó bạn nữ có tính cách như thế nào em nghĩ là tính cách bạn vẫn là là người ờ, năng động vui vẻ và hài hước ạ năng động vui vẻ và hài hước đó là tính cách của bạn nam đoán là bạn nữ và tiếp theo và cuối cùng là sở thích sở thích thì bạn nam đoán về bạn nữ sở thích như thế nào à, em nghĩ là bạn nữ thì ờ, thích uh, xem phim và đi du lịch ạ thích xem phim và đi du lịch đó là sở thích của bạn nam đoán về bạn nữ rồi tiếp theo xin mời bạn nữ dùng đoán về bạn nam của mình đầu tiên là khuôn mặt thì bạn đoán về bạn nam như thế nào em đoán bạn nam có khuôn mặt tròn khuôn mặt tròn đúng không ạ vâng, nước da thì ờ, nước da ngăm ngăm nước da ngăm ngăm vâng tiếp theo là về hình dáng chiều cao thì sao à, chiều cao khoảng tầm một m bảy mươi lăm ạ một m bảy mươi lăm là về chiều cao của bạn nam. rồi tiếp theo là tính cách ạ tính cách uh, nào cũng vậy bạn nam rất là hiền hiền lành bạn nam hiền lành đúng không ạ và bạn nữ đó là bạn nam như vậy và cuối cùng là sở thích à, sở thích em đoán là có vẻ bạn có sở thích đọc sách ạ nghe sở thích đọc sách và vâng. và đây là năm đặc điểm bạn nữ đó là bạn nam vừa rồi chúng ta được nghe năm cụm từ miêu tả về các đặc điểm và hai đối phương miêu tả với nhau. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ theo số đếm 3 2 1 thì mở ra các bạn sẽ bắt đầu mở mặt nạ của mình nhá. Và giới thiệu về tên. 3 2 1 Vâng ơi, mở ra. Và vâng, đây là gương mặt của bạn nam và bạn nữ và cặp đôi số 3. Cái gương mặt rất là dễ nhìn và dễ thương đúng không ạ? Vừa rồi chúng ta đã được theo dõi về ba cặp đôi may mắn tham gia để tìm người trong mộng của mình. Và trong khi chờ kết quả từ ban uh, tổ chức thì chúng con xin kính mời trên sư phụ và chư tăng và toàn thể đại chúng sẽ cùng đến với nhạc phẩm để mãi bên nhau. Xin trân trọng kính mời. trời đông vừa rạng sáng hôm mây bay đỉnh núi bông bềnh khói sương vẫy xòe mặt nước nam hương tuổi vừa mười tám lòng đi chợ tình chợ tình chợ tình cái cân chồng trai bắt vợ nồng đi cân chồng đòn đầy vây áo thức tha tính tình hiền hậu nên nàng ai mặc nàng lo nơi đời bên nhau vâng con xin một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho ca khúc để mãi bên nhau được không ạ và con vâng, xin được chân thành cảm ơn tác giả Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán cùng uh, nhạc sĩ phối khí Chu Kiều Anh qua sự thể hiện của bạn Quang Thiện Thu Thủy cùng nhóm múa Rita Truyền Đăng ạ. Vâng, xin được chúng ta một tay nữa để cảm ơn các ca sĩ của chúng ta và chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trước tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử chắc hẳn các bạn trẻ tham gia trò chơi đi tìm người trong mong tối ngày hôm nay của chúng ta đang rất là háo hức và hồi hộp không biết kết quả của mình như thế nào đúng không ạ và trước khi mà chúng ta lắng nghe kết quả của cuộc chơi tối ngày hôm nay thì bây xin mời toàn thể đại chúng cùng hướng về sân khấu để chúng ta cùng nhìn gương mặt của bốn người chơi còn lại được không ạ và xin mời chúng ta cùng nhìn lên ạ và xin mời bốn bạn chúng ta sẽ cùng à, theo số đến ba hai một chúng ta lần nữa mà bạn nhá ba hai một mơ bất na vâng, vâng, vâng, vâng. thử trường một tràng pháo tay để chào đón bốn bạn thành viên của chúng ta Vâng, một điểm chung của các người chơi tối ngày hôm nay là các bạn có gương mặt rất là khả ái và dễ nhìn cũng như là rất là dễ thương. Và bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì giờ này chúng con xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử sẽ tiến về sân khấu để công bố giải thưởng và trao tặng phần quà cho những cặp đôi giành chiến thắng nhất nhì ba trong trò chơi ngày hôm nay ạ.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 chúng con lấy thang điểm là mỗi một à, tiêu chí thì được đúng thì được 20 điểm 5 tiêu chí thì được 100 điểm cặp đôi thứ nhất bạn nam và bạn nữ được 140 điểm trên 200 điểm Các bạn là đoán sai nhau là ba ba ba tiêu chí đó là bạn nữ đoán bạn nam bạn bạn bạn nam bạn nam đoán bạn nữ sai ở ngoại hình là cao nhưng bạn nữ thì ghi là nhỏ nhắn bạn à, nam thì đoán bạn nữ là mặt tròn nhưng bạn nữ là khuôn mặt dài đó thì có tiêu chí thứ hai là sai bạn nam thì đoán bạn nữ là có sở thích nấu ăn nhưng chăm lo gia đình nhưng bạn là nữ thì có sở thích là ca hát và vẽ tranh còn bạn nữ thì đoán toàn bộ tiêu chí của bạn nam là đúng hết ạ. Vâng. Xin được chống thêm một tràng tay để chúc mừng cho bạn nữ và bạn nam cũng rất là rất là cố gắng rồi ạ. Vâng. Qua đây con thấy rằng à, bạn nữ thì có thể bạn nam đã là người trong mộng rồi ạ. Tại vì cái đoán ra ấy, thì nó là cái tâm của mình, mình thích, mình tâm mình hướng về đâu thì mình thích như thế nào thì mình hay đoán theo cái ý thích của mình cho nên theo ý nghĩ chủ quan của con thì bạn nam có thể là người trong mộng của bạn nữ rồi ạ vì bạn nữ đoán hết đúng 100% ạ <laughs> còn bạn nam thì đoán bạn nữ sai chỉ có mỗi à, tiêu chí thứ nhất là ngoại hình thì hơi cao còn bạn nữ thì nhỏ nhắn thôi ạ Khuôn mặt à, dài thì bạn đoán là khuôn mặt tròn đấy ạ. Thế về chăm cho béo lên cũng thành mặt tròn ạ. <laughs> cao nếu mà chịu khó nuôi chăm tốt thì bạn nhỏ nhắn cũng thành cao được ạ. Thế còn bạn ấy sở thích là ca hát, vẽ tranh thì bây giờ bạn nam thích người nữ là nấu ăn thì về cùng dạy nhau nấu ăn cũng được ạ. <laughs> Cặp đôi thứ hai đó là bạn nữ là Nguyễn Thị Thanh Quỳnh bí danh là Hoa Hồng Trắng Bạn nam là Phạm Đình Quang bí danh là Tùng Tuyết Mai thì bạn na bạn nữ đoán bạn nam có hai phần đúng và ba phần sai đó là tính cách đoán dễ tính thì đúng ngoại hình thì bạn nam trung bình bạn nữ đoán là 1m7 Chỗ này các bạn là khi tiếp nhận thông tin thì ban tổ chức đã không bắt ghi ra chính chính thức là bao nhiêu cho nên các bạn ghi là trung bình thì không biết là trung bình có phải là mét bảy không hay trung bình là mét sáu cho nên là à, xin bạn hãy nói lên mình cao một mét bao nhiêu ạ để có thể điều chỉnh lại Trung bình của bạn là bao nhiêu ạ? Bạn bật mic lên đi ạ. Bạn đang bật mic lên đi ạ. Chưa nghe thấy bạn bà bạn Bạn thử kiểm tra lại về đường truyền âm thanh ạ. Dạ con con cao 1m66 ạ. À cao 1m66. Ở đây thì vâng. bạn nữ đoán là 1m7 cho nên là sai. Bạn nữ về nước da thì bạn nữ đoán là trắng hồng, bạn nam thì ngâm đen. <laughs> Cho nên là sai. Còn bạn khuôn mặt thì tròn thì đoán đúng rồi ạ. Thế còn sở thích đọc truyện thì bạn nữ đoán là chơi game. Cho nên là sai. Còn bạn nữ đoán bạn nam là tính cách là bạn đây là bạn nam đoán bạn nữ còn vừa lấy là bạn nữ đoán bạn nam bây giờ bạn nam đoán bạn nữ là à, đúng vì bạn nữ là tỉ, tử tế nhốt nhút nhát còn ngoại hình cũng đoán đúng là nhỏ nhắn à, trắng trẻo cũng là đoán đúng ạ và khuôn mặt à, ờ, trái xoan thì bạn à, đoán là bầu bĩnh bầu bĩnh với trái xoan nó cũng chỉ khác nhau có một tí thôi nhưng vẫn là sai ạ và sở thích của bạn là xem phim thích xem phim ngôn tình nhưng mà bạn thì có sở thích đúng của bạn là thích học pháp cơ thích học Phật pháp vâng và các bạn đã được 80 điểm trên 200 tức là chỉ được có 1 2 3 1 2 3 4 5 à 100 100 trên 200 ạ. 100 điểm trên 200 điểm. Tức là bạn nữ thì đoán đúng của bạn nam là 1, 2, 3 tiêu chí có à, Bạn nam đoán đúng của bạn nữ là 3 tiêu chí Còn bạn Nữ thì đoán đúng của bạn nam chỉ có hai tiêu chí thôi Vâng, và bây giờ chuyển sang cặp đôi thứ 3 Bạn nữ là Phạm Ngọc Mai, bí danh Hoa Hồng Xanh Bạn nam là Phạm Văn Long bí danh là Tuyết Tùng. Bạn nam đã đoán bạn nữ rằng về tính cách là đúng. Bạn đoán hiền lành trên là đúng ạ. Ngoại hình đoán nhỏ nhắn cũng là đúng ạ. Nước da đoán là da trắng cũng là đúng ạ. Còn khuôn mặt thì trái xoan còn bạn nữ thì đưa ra đây là đáng yêu thì không biết khuôn mặt bạn có trái xoan không? Bạn đâu? Bạn vẫy tay đi. Xin mời bạn Ngọc Mai. Ờ như thế cũng đúng ạ. Chỗ này đúng nữa. Và sở thích, thích đi du lịch cũng đúng. Cho nên là bạn Lam đã đoán bạn gái đúng 100%, tức là bạn Nam được 100 điểm. Xin chúc mừng bạn nam. Bạn nữ đoán bạn nam ạ. À. Đoạn nữ bạn nữ đoán bạn nam là vui vẻ, hiền lành thì cũng đúng ạ. Còn ờ, ngoại hình là 1m75. 1m75 là sai ạ. Và nước da thì bạn nam là vàng châu Á còn bạn bạn nam thì đưa ra chương trình là nước da của mình vàng châu Á còn bạn nữ thì đoán là gì ngâm ngâm thôi ngâm ngâm với vàng châu Á chắc là cũng giống nhau cho đúng luôn ạ đúng còn khuôn mặt thì khuôn mặt của bạn là bạn nói là bạn có khuôn mặt bạn nữ đoán là tròn bạn nam nói là trái xoan nhưng cô cũng có thấy trái xoan nắm đâu, cái kia tròn vẫn được. Đúng không? Tròn vẫn được đấy ạ. Chỉ cần ăn tăng thêm một ít, mỗi bữa lưng bát cơm nữa là thành à, mặt tròn được rồi ạ. Không trái xoan lắm, cho nên có thể coi là đúng được ạ. Còn sở thích Sở thích của bạn là thích đi du lịch, xem phim, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tĩnh lặng, thì bạn à, nữ đoán là thích đọc sách vậy bạn có thích đọc sách không bạn lam có thích đọc sách không à, có thế là đúng rồi ạ thế là đôi này được bao nhiêu điểm 180 điểm trên 200 Chỉ có một phần là ngoại hình thì không biết là bạn nữ có chấp nhận không vì bạn nữ thì ước mong một ngoại hình là 1m75 Nhưng bạn Lam thì cao 1m bao nhiêu? Dạ con thưa cô con cao 1m62 ạ à. 1m62 1m62 thôi à? Đấy Thế cho vâng. nên là cái phần ngoại hình thì sai lại sai đúng mỗi phần ngoại hình thì không biết có phải là ước mong của bạn nữ hay không thôi nhưng ngoại hình thì có thể bỏ qua được miễn là nếu mà ở trong mộng về tính cách à, đã có thể mà chúng ta cảm thấy nó rất là dễ chịu đối với nhau rồi thì việc ờ, ngoại hình nó cũng chỉ là một phần thôi thì con kính bạch sư phụ kính thưa à, toàn thể đại chúng đó là thang điểm mà ban giám khảo đã gửi đến cho các bạn và giải nhất thuộc về bạn Phạm Văn Long bí danh Tuyết Tùng và bạn Phạm Ngọc Mai, bí danh Hoa Hồng Xanh. Xin chúc mừng hai bạn Long và Mai đã đoạt giải nhất của chương trình hôm nay. Thứ hai, giải nhì là bạn Nguyễn ập à, Phạm Nguyễn Văn Hải, bí danh Thủy Tùng và bạn Đỗ Thị Quỳnh bí danh Hoa Hồng Vàng với điểm số 140 trên 200. Ờ, vâng, xin được chuyển sang một tràng vỗ tay để chúc mừng cho cặp đôi giải nhì của chúng ta. Giải ba thuộc về bạn đôi bạn Phạm Đình Quang bí danh Tùng Tuyết Mai và bạn Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, bí danh Hoa Hồng Trắng. Vâng, và đây là hình ảnh cặp đôi giải ba của chương trình tối Nga và kính thưa đại chúng vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy được các cặp đôi giải nhất, nhì, ba và giờ này con xin mời cô chủ nhiệm sẽ tiến về phía sân khấu để trao phần quà giải nhất, nhì, ba cho các bạn chơi và do các bạn không thể về chùa được cho nên đại diện ban điều hành câu lạc bộ xin phép thay mặt các bạn sẽ đón nhận phần quà từ cô và sau đó sẽ gửi tới địa chỉ của các bạn để các bạn sẽ nhận tận tay món quà của mình. Và giờ này xin mời bạn Phật tử Hoàng Thị Vân Anh là phó ban điều hành câu lạc bộ Tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử sẽ đại diện cho các bạn là nhận món quà giải nhất kỳ ba từ cô chủ nhiệm. Xin mời. Vâng, và trên này là các phần quà dành cho cặp giải nhất, nhì, ba. Tương ứng mỗi giải sẽ là một cặp đôi vòng tay trầm hương tự nhiên mix với vàng 24K, bạc nguyên chất và đá quý. Và thưa bạn là bây giờ sẽ là phần giải thưởng cho cặp đôi giải nhất. À. Và giải à, thưởng đã được à, à, nhà tài trợ Bảo Nguyên Hoa tài trợ cửa hàng à, nhà hàng Trầm Hương ạ. Bảo Nguyên Hoa tài trợ cho chương trình ạ. Vâng. Và những phần quà này sẽ được gửi tới các bạn à, hoặc là các bạn được về chùa hoặc là nhờ câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử do à, trưởng ban điều hành là bạn Quang Quân sẽ gửi đến và bạn à, à sẽ nhận Xin mời bạn ờ, Hoàng Thị Vân Anh sẽ đại diện nhận cho các bạn ạ, bạn vâng, Vân Anh Các bạn ờ, cùng tỉ hỉ từ xa và chúng ta sẽ sớm nhận được món quà giải thưởng của mình và thôi và xin được chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng các cặp đôi giải nhất nhì ba của chương trình đi tìm người trong đầu của tối ngày hôm nay. Vâng, chúng ta xin cảm ơn cô chủ nhiệm và xin cảm ơn bà Hoàng Phật tử Hoàng Thị Vân Anh. Con kính bạch trên sư phụ, đó là những số điểm mà chúng con đã chấm Giờ dạ này chúng con xin thỉnh sư phụ cho chúng con à, à, đôi lời để gửi tới các bạn. Chúng con xin thỉnh sự chỉ giáo của sư phụ ạ. À, qua cái uh, trò chơi sư phụ thì thấy nó cũng là một cái trò chơi vui nó giống như là ở trên TV họ có cái chương trình gì nhỉ Ngự... à, à, hẹn hò bạn muốn hẹn hò đấy ờ, ở đây thì sư phụ muốn là cái tiêu chí đấy tiêu chí ờ, các con đưa ra nó đoán về cái cái tính nết ừ, cái sở thích ấy. Ờ, có thể tiêu chí không cần đặt nặng về nước da <laughs> về hình dáng nhưng mà đặt nhiều về cái nhân cách cái tâm tính nó sẽ hay hơn trong cái chương trình này vì sư phụ thì rất là quan trọng là cái tâm tính cái nhân cách con người khi mà các con tìm cái cái nửa kia của mình ấy thì rất là cần thiết là cái nhân cách cái tâm tính cái nó quan trọng hơn các cụ nhà ta ngày xưa đã có câu đó đẹp người à, đẹp được người mà đẹp nết còn hơn đẹp người được cái người đẹp nết ấy, còn hơn là cái đẹp người cho nên ấy, à, nhà Phật chúng ta thì rất là coi trọng cái phẩm chất cái nhân cách con người à, sư phụ đề nghị là cái trò chơi này nếu được ấy, thì sẽ có thêm những cái tiêu chí về về về nhân cách về phẩm chất nhé về tâm tính à, hơn là những cái tiêu chí về chiều <laughs> cao cân nặng à, và nước da thì cái đấy thì là là nó nó không phải là cái tiêu chí quan trọng nếu cái tiêu chí kia mà được thì các bạn đoán nhau nó sẽ hay hơn thế và cái chương trình hôm nay thì uh, sư phụ thấy là một cái sự rất là sáng tạo của câu lạc bộ đã có những chương trình rất là đặc sắc và cái chương trình trò chơi này này có thể là một cái cầu nối để kết nối cho các con ở trong câu lạc bộ à, đến với nhau tìm hiểu nhau với tinh thần của người đệ tử Phật nghe không? chúng ta đến với nhau và và hiểu được nhau và à, nguyện đến với nhau làm sao để cùng xây dựng Ờ, một cái gia đình nó thật sự là có cái, cái phẩm chất của người đệ tử Phật. Cái đó là Sư Phụ rất mong muốn. Ừ, thực sự là như vậy và Sư Phụ muốn câu lạc bộ sẽ hướng tất cả các con đến xây dựng một cái gia đình Phật tử. Từ cái lúc quen biết nhau, tìm hiểu nhau, rồi quyết định đến với nhau. Đó, nó luôn luôn là một cái quá trình mà được ứng dụng Phật Pháp vào cả hai bên cả bên nam và bên nữ đều ứng dụng Phật Pháp để làm mới mình hàng ngày, để mình được tưới tầm, được thấm nhuận Phật Pháp, thì các con mới có thể xây dựng được một cái gia đình Phật tử tốt đẹp được. Đó là cái điều mà Sư Phụ mong muốn và nhắn gửi tới câu lạc bộ nhé cả câu lạc bộ xuyên suốt vì đây là câu lạc bộ tình yêu hôn nhân và gia đình phật tử thì sư phụ muốn là các con xuyên suốt cái chương trình hoạt động của câu lạc bộ sẽ là như vậy con đường của câu lạc bộ đó là con đường phật pháp tất cả mọi người bước chân lên trên con đường này và tuy các con là người sống đời sống tại gia nhưng mà cũng bước chân lên con đường Phật pháp tình yêu của các con được gắn liền với tình yêu trong Phật pháp như vậy các con sẽ được nâng tầm lên mình không phải chỉ là cái tình yêu đơn thuần của nam nữ mà chúng ta trong đó có lý tưởng Phật pháp có lý tưởng phụng hiến có lý tưởng biết sống vị tha vì mọi người được cống hiến được phụng sự đó thì như vậy các con thật sự là một cái gia đình thật sự là hạnh phúc chân thật thì hạnh phúc phải từ chính mình biết phụng sự cho mọi người nếu chỉ chúng ta chỉ biết vun đắp cho tình cảm riêng của hai người không có biết chia sẻ không có lan tỏa không biết giúp đỡ phụng sự mọi người thì cái hạnh phúc của gia đình mình nó cũng không được bền chặt thế nên sư phụ thì mong muốn cái lộ trình cái con đường của câu lạc bộ tình yêu hôn nhân và gia đình phật tử chùa ba vàng sẽ là cái con đường phật pháp tất cả các bạn vào nam nữ bước trên con đường này nên đều các con đều sẽ thấm nhuần lời Phật dạy như vậy thì chắc chắn cái tình cảm của các con cái gia đình nhỏ của con sau này sẽ có giá trị hạnh phúc lớn sẽ biến thành một cái hạnh phúc lớn hơn nhé đó là điều mà sư phụ ờ, nhận xét chương trình hôm nay sư phụ đánh giá rất là cao cái sự cố gắng của ban tổ chức à, sáng tạo của ban tổ chức chúc cho những chương trình như thế này của những năm sau ngày càng hoàn thiện và ngày càng được nhiều niềm vui, nhiều giá trị hơn nữa. À, sư phụ xin chân thành cảm ơn. Vâng, chúng con sẽ thành kính tri ân những lời nhận xét và những lời chỉ dạy rất ý nghĩa thiết thực và những lời lời chúc rất tốt đẹp từ sư phụ dành cho chúng con. Một lần nữa chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân sư phụ. Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đức Phật là bậc toàn giác, Ngài đã lấy sự chứng đắc của chính mình để giáo hóa cho hàng đệ tử, biết được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, cách diệt khổ và con đường đi đến hạnh phúc. Hạnh nguyện cao quý của Đức Thế Tôn chẳng khác nào mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian. Mong rằng các gia đình Phật tử sẽ luôn áp dụng lời Phật dạy tu tập, thực hành trong đời sống tại gia của mình để ánh sáng của mặt trời Phật Pháp luôn trở che và gia hộ đêm văn nghệ để mãi bên nhau, tình yêu, gia đình Phật tử đến đây đã hoàn mãn. Chúng con xin thành kính tri ân trên sư phụ chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng con. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các vị Phật tử và các vị khán giả. Chúng con xin kính chúc sư phụ, chúc quý sư Tôn Đức thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, bổ đề quả mãn, luôn là chỗ dựa cho hàng hậu học chúng con được đương theo tu học Chúng con cũng xin gửi đến toàn thể quý Phật tử và gia đình lời cầu chúc an lành, hạnh phúc và luôn được trở che giữa ánh từ quang của mười phương chư Phật. Trong phần tổ chức không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng con kính mong trên sư phụ và đại chúng từ bi hoan hỷ. Và để khép lại đêm văn nghệ để mãi bên nhau tình yêu gia đình Phật tử, xin kính mời toàn thể đại chúng cùng hát vang ca khúc Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Xin cả chúng ta sẽ cùng vỗ tay và để hưởng ứng hát vang bài hát mặt trời phát thôi thì chúng ta nào. Mặt trời soi chiếu thế gian, huy hoàng thay pháp Phật nhiệm màu, cùng nhau hát vang, cùng nhau tán dương pháp Phật nhiệm màu. sư phụ cùng chư tôn thân đức hồi quy phương trượng xin toàn thể chúng hãy đồng khởi thân để cung tiến sư phụ cùng chư tôn đức tăng